うん。 ngoài kia con sóng thanh thang bạt ngàn cùng nhau đi trên đôi cát vàng chơi vơi hoa khúc nhạc tình yêu cuộc đời hãy đến đây với hồn trăng hồn thanh xuân đắm say dưới bầu trời về đây nơi thiên đường giữa trời phương nam hòa với mặt biển xanh hồng trăng rộn ràng ngàn cây xanh đón đưa người chim muông đang ra vui khóc nơi hãy để hồn ta trôi đến chân trời lênh đênh phiêu giữa xa tiếng khơi giữa chốn thiên nhiên thần tiên để cho ta những chốn nơi bình yên xóa hết lo toan trần gian tựa như ta đang bay trong cõi ngoài kia có sóng thanh thang bạc ngàn cùng nhau đi trên đôi cát vàng chân vơi hoa khúc nhạc tình yêu ngoài kia có sóng thanh thang bạt ngàn cùng nhau đi trên đồi cát vàng chơi vơi hoa khúc nhạc tình yêu cuộc đời hãy đến đây với hồ tràng hùng thanh xuân đắm say rơi bầu trời về đây nơi thiên đường giữa trời phương nam hòa với mặt biển xanh hồ trà rộn ràng ngàn cây xanh đón đưa người chim muông đang ra vui khóc nơi hãy để hồn ta trôi đến chân trời hồn thanh xuân đắm say giữa bầu trời về đây nơi thiên đường giữa trời phương nam hòa với mặt biển xanh hồ tràm